anh ơi em làm gì sai sao anh ngỡ buông câu từ anh ơi em làm gì sai sao anh yêu thương người thường em thương anh thân ông đấy sao anh không thương em một lần tình cảm đó anh thôi là số không nếu em đã làm gì sai thì riêng anh ơi, anh nói anh sao cứ em lòng tình cảm bao lâu đây hóa thành cho ta clumsy son. người nói chúng ta nên dừng lại anh ơi anh dừng lại Anh ơi em làm gì sai sao anh đã không bao giờ sai sao anh nỡ buông câu dừng lòng anh tôi đã làm gì sai sao